tại vì mọi người đã đã dỡ xong nhà rồi Xin chào tất cả mọi người nhé Tiếp tục quay trở lại channel của mình Mình là Sa Trường Giang và buổi chiều hôm nay thì uh, mình bắt đầu sẽ san cái, cái đoạn uh, cái, cái uh, khu vực nền nhà ấy, em vào em mỉ qua mình đã dỡ xong rồi san để nó rộng ra sau đó thì buổi chiều mình sẽ bắt đầu mình đào móng và dạ, cát mình uh, trở lên với lại xi măng mình trở lên lúc sau nữa đây có chuyến gạch chuyến gạch lên nữa à, mai đã bắt đầu thợ sẽ bắt đầu vào uh, làm làm Đặc biệt là thế. Nào. <laughs> đây này là, là rau lẫn thịt nhá dạ. ờ. đấy thì à, bà con mình ăn thế thôi cơm trắng đấy dạ. và rau rau cũng là rau không thịt <laughs> là như thế nhà nước mới tin được <laughs> thế mọi người mới biết là bà con ở trên này là khó khăn như nào ờ. Giờ cũng chưa trưa rồi Làm lúc là mình nghỉ ăn cơm trưa chắc chiều Chiều anh em mình sẽ Và ờ, Đào móng xong Còn mình làm căn nhà này mọi người cũng thôi Mình xin thông báo luôn nhưng mà biết là mình sẽ làm căn nhà Nó cũng tương tự như căn nhà của em Vi Tú đã làm cho nhà thợ thổi kèn đó Một căn nhà lợp bằng uh, pro Cái nhà xây Đấy, mình cũng bật mí luôn cho mọi người là như vậy thiết kế căn nhà này nhưng bên như bên uh, MV thứ đây là mình đang chuẩn bị ờ, đào móng thì bắt đầu trời đổ mưa mọi người mưa rất là to luôn thật sự là là rất là bất ngờ ở trên ờ, tây bắc này vào mùa mưa này đây cái cái uh, lá nhỏ nhỏ đây là mình làm ra để cho qua hai vợ chồng làm để ở tạm ở gia đình đó khu vực này mình sẽ đào móng hôm nay là mình bắt đầu đào thì à, đến trưa 12 giờ trời bắt đầu đổ mưa mà xi măng mình còn chưa xếp được đây này lúc ấy đang ấy này là phải uh, ấy vào đây mọi người nhỉ cái bạt của xe thì hiện tại bây giờ không lên được nữa rồi xe vừa đi chở xi măng thì xuống chở gạch thì uh, chắc chắn là không lên được đường này mà mưa như này thì chắc chắn là phải nghỉ đến uh, ở trên này cứ một ngày mưa là ba ngày nắng thì xe mới lên được Đấy. Xác định là như vậy Rất là khó khăn Nên là Giang cũng chia sẻ với mọi người Vì sao lý do mình phải ấy như này đôi khi là mình muốn làm nhanh lắm không không, không, không kịp ấy tưởng nó rất trơn luôn đừng đất, đừng đất mà đỏ mà chắc là chiều nay mình cũng phải hoãn lại được không không làm được mai là nắng này mình mới xem vào đảo móng này đảo móng đợi thì uh, sau đến vài ngày nữa nắng thì mình mới chở vật liệu để làm được đấy mình chỉ đào móng uh, trước thôi Hôm mai nó nắng bây giờ hiện tại hạt mưa vẫn đang đang rơi tiếp tục mưa to này hôm nay thì Giang cũng nhận được thêm một của chú uh, ở dưới Gia Lâm Hà Nội ủng hộ gia đình là 50 kg gạo và 500 ngàn à, tiền à, quỹ để xây dựng à, nhà em à, vàng em mì và thêm nữa là một một cô ở, là cô Ngô Family đấy có gửi cho gia đình là 200 đô mà không thấy nhắn tin cho Giang mà thấy bắn vào tài khoản của Giang là 4 triệu 600 ngàn đồng thì à, Giang cũng đã nhận được rồi đó thì à, qua đây thì Giang cũng thay mặt gia đình à, xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc tới uh, cô Family và chú uh, à, Bảng ở dưới uh, Gia Lâm Hà Nội uh, món quà gửi cho gia đình trong thời gian tới là Giang sẽ cố gắng nắng là mình tranh thủ mình làm nhưng mà cũng phải đợi con đường nó khô để chở vật liệu ấy mình lên thì mình mới làm được nó chạy song song cũng được em thích chạy theo cái mép ấy cũng được đây chạy tiếp đi chạy tiếp đi mà mà mủ lấy nó chỉ là có chơi chơi cũng chơi mà mà mủ đây mình thì nhà xây không làm nhưng nhà gỗ thì làm nhiều rồi đấy thì anh cũng đo như thế thôi mà tí anh đo ngược lại bên chiều bên kia chưa này vuông rồi đấy vuông chưa xem nào vuông rồi thế thôi em đấy là vuông đấy vuông rồi bây giờ bây sang vàng ạ vâng. vừa hai mét hai mét dưới 2 mét dưới thì... 2 mét dưới 2 mét dưới là 5 mét thôi mà 2 mét dưới 2 mét dưới kéo phát nhanh nhanh thế nào Cái ông kéo chặt quá không phải 100 phần trăm đâu chỉ ừ, khoảng 90 trăm thôi bỏ đi à. cứ hai mét dưới hai mét dưới là trước quay mét đây cắm cọc luôn cắm cọc luôn lấy cọc về cắm luôn cướp cắm mà người ta người ta làm luôn Tại vì mình uh, Đấy là vừa ấy góc vuông này Nhưng mình mình sẽ lấy trước định hình cho mọi người để mọi người tí nó đào Mình biết cách đào Thì căn nhà này là theo vàng là làm treo chéo này mọi người nhé Chéo treo cái nền cũ ngày trước của căn nhà cũ ấy Chứ còn mình định làm theo nó thẳng như này Nhưng mà do là nếu mà làm như vậy thì là cái cửa chính nó lại đi vào cái khe kia kìa cái khe núi theo người đồng bào là kiêng kỵ thế nên là không không không được làm cái cánh cửa nó chính diện vào cái khe kia nó phải lệch sang sang phía bên này sang cái cây này cây xanh xanh cái nhà bếp thì mình à, xây tách riêng ở bên kia thì giang chia sẻ là mình làm căn nhà này như à, căn nhà ở bên gái bản là vợ chồng à, Atu à, vợ chồng à, nhà chư với lại là của nghệ nhân thổi kèn đấy nhưng mà em, mới bảo hôm mình có sang tham khảo là cái chiều rộng của căn nhà là bốn mét rưỡi còn chiều dài là em mới làm 12 mét mấy gì đó và tổng căn nhà ấy là cả vệ sinh là 60 mét vuông thì mình cũng làm căn nhà này là nhà ở nguyên nhà ở là 50 mét vuông và nhà bếp tách riêng nhà 10 mét nữa là 60 mươi Hả? Không cứ lắc lắc thì thoảng lắc cho nó lên. Ở phía bên ngoài cũng thế anh ạ. Nuôi phía bên trong này cũng cũng xem như vậy. Tâm này à? Đấy, đúng rồi, chỉ bên này cũng thế. Giờ tí nữa mà con đào. Đấy bây giờ vàng bảo mọi người đào luôn đi là, là cứ bập bập theo con này thôi lấy cái xẻng bập trước để theo cái hình ờ, một cái ờ, tí lòng lòng trong này để anh đo đấy đấy một người đào theo cái vết đấy mùi sơn hắc lắm đấy bà con nên đào đào đào luôn giúp vàng đi đào đào luôn móng đi không là tối vàng nấu cơm uh, à, ở nhà hàng xóm bà con đến giúp nhé đấy cứ đào ra cái đấy đúng rồi đào sâu xuống đất hết sang ờ, hai bên con nào ờ, bảo gãy bảng anh em mình thả sân bóng nha ok em nha. tí nó gà luôn <laughs> gãy bản điện nó gà luôn nói vừa điện đang ở ờ, tà chơ rồi đang đang với bà con làm cái con đường vách đá kìa hôm qua vừa đi đá về Tao thấy máy nổ bên kia chạy ấm âm phình phình mấy em đang ở tà, tà chơ Mấy Bảo hỏi về căn nhà Thua sáng sàn đi ờ, theo nó ừ. Còn anh em mình tháng nhiều Lấy nhiều ờ. lấy Lấy cho mua con gà mổ Chính xác rồi anh em mình phải đấu với bên nhà bên kia không đấy. có đi đấu ví dụ gái bản nhá bỏ ra 2 triệu bên kia anh cho bỏ ra 2 triệu bên này đấy bên nào thắng bên đây được <laughs> thế thôi được thì mình liên hoan thôi đúng không đúng rồi <laughs> bên kia và ông bầu bên này và là hai ông bầu sẽ bỏ ra là bên 2 triệu và bà con ở bên này là thanh niên là bao nhiêu người đi đá ở bên kia Thắng thua vui vẻ Đấy, được được à, coi như là số tiền đấy là đằng nào cũng à, ăn uống người thua cũng được ăn và người thắng cũng được ăn uống số tiền đấy. Đúng rồi. không? Đấy. Tính ngay là cái tính nhanh nhanh như thôi. Rồi anh xịt ở bên đằng trong này được. Đấy đẹp đấy. Đấy và bà con cứ đào theo cái này. Đấy đúng rồi.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 ở nhà bếp thì sẽ làm bên này mọi người nhé lâu hơn bình thường mọi người làm nhà gỗ nó chỉ được khoảng 100 à, năm ví dụ con đấy là cái đối gỗ tốt nó thọ mà căn nhà xây mà người mà xây vào áo này vào áo hết đường hoàng này nó cũng phải để hơn chứ đến đời con đời cháu ở thoải mái mà nhưng mà quan trọng nhưng phải vào áo được quan trọng mình phải vào áo hết vào áo xong là xây chia đấy chia không có là nó không bền nó không vào áo là xây như kiểu bức tường rào là nó cũng không bền đâu bảy năm là nó lại đổ ờ à. cái là không cột... đùa quan trọng nó vào áo ấy có cột sắt hết không đây này này à. đổ rằng khóa ấy thôi khóa rằng hết Đá móng này móng đá dưới là ờ, đổ ấy rằng vâng, tại vì căn nhà này nó không chịu lực mấy nó không phải những đổ mái ở ví dụ 100 tấm euro nó khoảng bao nhiêu tấn nó nằm ở trên mái thì độ nén của nó như nào gạch ừ. không gạch ba vanh là nó nó xây nó cũng được nhưng mà vào áo thì cũng được nhưng để tốt thì gạch đỏ tốt hơn và cũng không sắt thép thì như thế là để gạch đỏ đấy như gái bản thì xây bên kia là cũng gạch ba vanh xong thì à, gạch ba van cũng phải à, ở một lớp dưới rằng dưới trên này bắt đầu rằng khóa luôn tường luôn cái bảo nó như là xây gạch ba van nhất mà cái này là cũng... gọi là gạch chỉ đấy đâu đi đâu bắt đầu cũng đâu rồi tại vì con nhỏ không để tiếng là tiếng rồi À chỗ này đất cứng nhỉ? Ờ cứng chứ. Cứng nó như kiểu đá ấy, đúng không? Ờ Ai dạ? đá đấy. Ờ đúng rồi, nó như kiểu đá thối. cứng lắm Đất ở trên này là là, là khu vực này nó ấy. bên kia cái đoạn bên kia là đất mượn một chút. Phía đằng trong này đất rất là cứng. Nên là móng mình chỉ bảo chỉ đào rộng 50, sâu 60. Chỗ này chỗ này hả này chứ chung hả là na lại là ăn rồi mà là con lúc sao con cứ lại lúc này con tới đang làm lúc một cứng thật bên này cứng vào xuống được móng bên giảm sờ beng tròn tí một đấy nó còn đá này thì ờ, chắc chắn đổ móng này nó nó sẽ chắc rồi nó không lún sợ nó không là sâu nữa đấy rồi đâu ờ, Rồi, mình sẽ đen tròn Thế thôi bên này cứng quá mình cần đào 50 thôi Vâng ạ Ờ không cần sâu 60 như bên này đâu Bên này thì nó... Đào, đào bao nhiêu là bao nhiêu thôi Không cứ phải đủ à, bét phải 50 40 Không, chỗ Rồi. nào không cứng thì mình đào sâu, chỗ nào cứng thì mình đào... Năm bét nó ngoài được 40, 50 Sâu ấy còn ném đá đấy nữa mà <clears throat>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 Ủa tháng nó mua em đi rồi May có buổi chiều thì à, tạnh mưa thì mọi người mới có thể tiếp tục à, làm đào cái móng nhà được Đấy. là cái ờ, công việc hôm nay chủ yếu là mình đào nhà và mình nhận xi măng này Vàng ơi Vàng Tí tới đầy đầy lấy xi măng này nhá Đấy không là ở nhà trông nhá Không có là mất nhất là Không có người ờ, thì tốt Có người thì ờ, ấy đâu Mình cũng không thể khẳng định được Phải trông ừ. còn anh anh không lấy rồi dạ anh lại lấy về thôi <laughs> nên là đầy vào không nó mưa lúc nay nó, nó mưa đấy là là ấy thôi lịch phòng nó ờ biết rồi biết rồi chiều mọi người về thôi là có nghĩa là em phải đẩy lại ấy nó nó mưa nó hỏng vì mai mai thợ nhớ vào thì bảo ấy không mai nhớ phải đi kiếm đá nhá ừ chắc là ờ, buổi chiều nay thì mình cũng xin ờ, phép được khép lại cái video của Giang ngày hôm nay đây truyền tải tới mọi người biết là cái ờ, tiến trình người nghệ và những trời mưa lúc nó thất thường ấy đường xá đi lại khó khăn nên là mình không phải là không muốn làm nhanh cho hai vợ chồng và căn nhà này thì cũng đã chia sẻ với mọi người rồi là làm theo căn nhà của thệ a tu bên kênh gái bản y hệt căn nhà như vậy đó, nhà bếp thì tách riêng nên đó phía bên cạnh nhà trong lòng căn nhà này sẽ là nhà ở toàn bộ có phòng à, ngủ và phòng à, khách ở giữa Đây là giang cũng xin à, khép được khép lại video của giang ngày hôm nay đây thôi xin chúc tất cả mọi người có một ngày mới xem video vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn thành công trong cuộc sống à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo